vượt xăng này này thuộc phân khúc giá rẻ này để phù hợp cho những ờ, gia những uh, trang trại ờ, vừa và bé để những gia đình để sử dụng Đấy. thì uh, máy xung động cơ 35 vượt xăng 4 thì Đấy. thì đây, đây là nhân vật chính chúng ta đây thì máy sẽ có hai màu tổng thể là màu trắng và màu đỏ Đấy. Rất là đẹp rất là bắt mắt đây thì đây là cái quan trọng ta là động cơ đây động cơ động cơ 4 thì đây nó tên là CS 435 đây luôn đấy, động cơ 4 thì trang riêng nhất riêng đấy. nó là cái K5 1,6 ngựa đấy đây là bình xăng nó này, trắng này còn ở bên này là chỗ đổ nhớt này đấy thì dung tích nhớt thì tầm khoảng 6 0,6 lít thôi đấy. À, nó 0,2 lít phải 0,2 lít đây là tiết kiệm luôn đây thì toàn bộ máy sẽ được ở ờ, nằm trên một bề đỡ ứng nhựa như này đây, chắc chắn luôn đây, đây là cái bình của nó này bình chứa nó là 25 lít đó, có số đây luôn 25 này. Đấy. ở hai bên sẽ có hai bình đỡ chúng ta bê nắp của nó này thì toàn bộ cái thùng nó làm bằng nhựa đây là đầu à, vòi để bơm dịch này rồi sau này là bình uh, à, bộ phận uh, bơm nén các thứ đấy làm đồng này nên chắc chắn nó đảm bảo là trong quá trình ta sử dụng những à, loại thuốc như thuốc từ sâu thuốc diệt cỏ thứ nó sẽ không bị ăn mòn cũng như không bị oxy hóa đảm bảo tuổi thọ của máy đấy. đây là phần ga ga được đấy. còn đây là nút on off khi mình sử dụng xong mình tắt máy gần bấm nút này mình tắt máy luôn đấy rất là tiện lợi luôn đấy, còn dây ga sẽ được kết nối như này đấy. bên này phần lục gió của động cơ khi chúng ta sử dụng chỉ cần à, đổ xăng vào nhớt vào đầy đủ chúng ta bắt đầu bơm chế này lên đấy, bơm xăng lên bơm xăng lên chế đấy đây là gió của nó này, này gió của nó này khi chúng ta để lâu ngày chúng ta không sử dụng mà bắt đầu sử dụng lại thì ta mở gió lên Đấy, nổ máy xong chúng ta bắt đầu điều chỉnh gió cho nó tiếng, tiếng nổ nó vừa phải ok dùng thoải mái Đấy. Đây. đây là phần sau của máy này phần sau của máy sẽ có hai dây quay như thế này rất là mềm để đảm bảo chúng ta đeo vào vai lưng là không bị đau ngoài trong quá trình ta vác máy sử dụng máy sau lưng sẽ có một lớp uh, như này rất là mềm luôn để ta ép vào lưng mang máy là khá là nhẹ thôi cân nặng của máy tầm khoảng độ 10 ờ, 15 cân gần nước các thứ tầm khoảng độ 20 25 cân thôi chắc chắn đây chắc chắn luôn đây là thế còn đây, đây bên này là đầu ra của thuốc này đấy còn đây là đầu ra khi chúng ta sử dụng à, xong nhưng mà còn dư thuốc ở trong bình chúng ta xả ra ở đây luôn đấy, mở ra và nghiêng máy thì à, thuốc sẽ chạy ra đầu này còn khi chúng ta sử dụng thì cần khóa lại ở trong máy đây là nắp của máy thì à, máy ở trên này sẽ có một gioăng cao su này để đảm bảo là khi bình ở xong chúng ta kín để nó có lực hút lực ép bên không khí bên trong ở trong sẽ có là lọc rác này rất lớn như này Đấy, để khi đổ nguyên liệu đổ thuốc vào nó những cặn bẩn các thứ ở trong nước nó sẽ được à, đóng lại đây Đấy, để tránh nó lại thành ảnh hưởng đến động cơ cũng như là thiết bị à, ống đường ống nước Đấy. ở trong này trong này thì à, đây các bạn sẽ sẽ có một cái lọc rác nhỏ như này này đấy để chuyển được tính nước xuống bên dưới nó sẽ không bị à, đấy, không bị rác cặn các thứ nó bám theo đấy để cho nó chắc chắn như này đấy lúc là chúng ta bỏ cái à, lọc rác này vào đóng lại đổ thuốc vào thì ra sử dụng thôi nổ máy lên còn đây thì là những à, phụ kiện đi kèm máy này đầu tiên sẽ có một ống dẫn thuốc như thế này đầu này chúng ta sẽ bắt tiếp vào cái gen này nhé Đấy, gen đầu ra đây Đấy. còn ở đầu còn lại thì à, chúng ta bắt vào à, vòi của nó Đấy, thì uh, máy sẽ có hai đường vòi như này một đầu vòi ngắn tầm gần thì nó sẽ có ngắn như này thôi đây chúng ta bắt trực tiếp ống nước vào đây đấy còn nếu mà chúng ta muốn phun ở những cây cao hoặc là những cái vùng xa thì nó tỏa rộng hơn thì đây tôi có kèm một à, cái phun như này đấy, có van này có ống đóng nối như này này đấy ở đây thì chúng ta van vặn ở sau này luôn đấy, chúng ta có thể vặn ngay trực tiếp cái ống đỏ này Đấy, còn đây thì chúng ta điều chỉnh bằng van này Đấy, tắt mở đây đây là đầu nối của nó này đầu nối tầm khoảng độ 80 ờ, phân đấy, còn đây là vòi thép ba của nó này nó sẽ có ba đầu ra đấy, để phù hợp cho những ờ, bà con trồng rau cỏ theo ờ, luống đấy mà phun rộng như này ba rác đây chúng ta lắp vào ngay đầu này Đấy, thì được đóng vòi như này đây điều chỉnh đây và đầu thu thì chúng ta bắt ở đầu ngay đầu đầu này luôn đấy. đấy máy thì à, hoạt động nguyên lý hoạt động rất đơn giản thôi đây cần nổ máy lên động cơ lên đấy bắt đầu điều chỉnh van nước thôi nó sẽ điều chỉnh à, bơm à, thuốc ra trong bình đấy còn đây thì phụ kiện kèm máy sẽ có cái roang cao su như này này Đấy, để đảm bảo khi chúng ta sử dụng mà chúng ta những cái khớp nối như là những cái khớp nối khớp ren vặn như này thì chúng ta có thể à, đấy bỏ à, cái răng răng cao su này vào đấy cho nó kín hơn đấy. thì trên đây là toàn bộ chi tiết cũng như là những phụ kiện thủ tục đi theo máy máy phun thuốc đấy thì bà con có nhu cầu bà con có nhu cầu mua máy phun thuốc Jakarta CS435 phân khúc giá rẻ thì à, vui lòng liên hệ để máy Cường Linh địa chỉ số 36 đường Cổ Điển A xóm Bảng xã Tiệp Sơn Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình cảm ơn các bạn rất xem video nhớ like đăng ký kênh để xem video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều Đấy, thì ngoài ra chúng tôi có bán những dòng máy như máy ép cá máy chăn nuôi như máy thay chuối băm cỏ Đấy, hoặc là máy vặt lông gà máy sới Đấy. thì à, bà con nhu cầu thì vui lòng liên hệ đến máy cường linh cảm ơn các bạn rất nhiều